cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGM66CT và đây là nội thất của bếp đây Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoài cái thất và test những cái tính năng của nó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 bếp bên trái đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên trái đây 200 độ nè còn ở bếp bên phải này 108, 109 đó tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau thì để khắc phục cái vấn đề về pin tôi sẽ thay thế hai cục pin đại này bằng một cục pin sạc đây là cái viên pin sạc đây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 như ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là nấu nước đây cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi nè còn bên hình tô cơm này là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo thì các bạn chọn cái tính năng này á thì các bạn phải chọn nhanh đây đây là các bạn nhấn lần đầu tiên đây, tôi tắt bếp mở lại đây các bạn nhấn lần đầu tiên là cái chế độ nấu cơm đèn sáng phía bên trái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 còn ở bếp bên trái của tôi thì nó cũng sẽ có thêm tính năng là chọn được cái nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo là cái chế độ rang xào đồ khô các bạn sẽ đè giữ phím này 3 giây để nó sáng đèn lên các bạn phải đè giữ nha đây khi sáng đèn thì nó sẽ phát ra một cái tiếng bíp thì thay vì ở điều kiện hoạt động bình thường cái que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là 250 bếp nó sẽ khóa ga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 mình có thể tìm đọc được với cái từ khóa ở trên cái remote là rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm những cái clip thử bếp khác của chúng tôi vào ngày hôm sau thì bếp này nó cũng có sẽ có cái nắp che đầu chia lửa này nè nó bằng inox thì cái nắp che đó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt vì đây là cái loại nắp sắt đây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 nướng thì sẽ được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa cái vỉ nướng này là với cái mặt trên của bếp áp xuống lửa áp xuống đó nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra thì khi nướng các bạn chỉ việc uh, à, sắc đồ nướng và ướp tẩm ướp các bạn bật bếp là là nướng thôi chứ không như cái cách nướng truyền thống là phải khi nướng á, thì ta phải đốt lửa than gây à, khói bụi rất là bất tiện bếp nướng thì nó rất là tiện dụng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 còn về cái tính năng nấu cơm á, thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi á thì tôi sẽ à, sử dụng cái nồi à, phần áp suất á, để nấu chín cơm hơn nhưng các bạn có thể nấu những cái loại nồi nấu của mình ở nhà những cái loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên nắp nồi đó nó có cái lỗ thoát hơi các bạn phải bịt kín lại lúc là khi lỗi nhớ nhắn cái gì biết thời gian trên ổ cắm hiện giờ tôi đã giảm xuống còn 2 phút đây tính năng nấu nước sôi đã khóa ra bếp đã khóa ra sau cái chế độ nấu nước sôi công tắc ở vị trí mở đây còn cái thời gian trên ổ cắm hẹn giờ của tôi vẫn còn một phút nha bây giờ tôi sẽ giả sử là hết thời gian thì tôi sẽ tháo ổ cắm hẹn giờ này ra khỏi ổ điện để giả sử hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ này